chào mọi người hiện tại mình đang ở biển Nhật Bản thì mọi người xem là ở đây là có rất nhiều loài cá cá nó nó đang nhảy nhảy nhảy nhóc kìa mọi người thấy đó nó đang đang đang bơi lượn cá này thì mình không tới gần được tới gần thì nó nó nó, nó sợ nó nhảy chạy mất tiêu rồi à. để mình zoom lên thử rồi đấy có rất nhiều luôn mà nó nó theo đàn luôn mọi người Ồ, rất là nhiều luôn mọi người thấy không đó, đó. lộn cá gì mọi người mình cũng không biết cái gì luôn á đầu kia có con con con con cò đang me rồi đó đầu kia là kia có con cò đang me cái đàn cá này thì nó nó, nó sợ quá thì nó chạy qua phía mình rồi nó, nó chạy qua phía mình rồi để mình quay cho mọi người Ồ, đàn đàn đàn cá là ti tỷ luôn mọi người ơi rất là nhiều luôn ồ cá diềm nhiều quá giống có có có nục nhỏ nha rất nhiều luôn wow đấy đàn cá nói chung là nó không được rõ lắm mọi người do nước nó cũng không có trong lắm á nên um, mọi người thấy không hàng tỷ luôn quá trời nhiều luôn đây nhỏ thì nó lại à, không có không có rõ lắm con to thì à, nhiều lắm mình không thể không thể tưởng tượng được nhiều như vậy luôn á cá đâu nhiều dữ đây là nó nó, nó chạy qua đây rồi đây, nó, nó, nó bơi qua đây rồi nè mình nhìn thử coi cá gì á mọi người có biết cá gì không đưa là coi cần cho nó sáng lên coi không sáng nổi cái đấy nó, nó, hơi xanh nó xanh nó, nó, xa, nó rõ lắm khu này là ở bên ờ, khu bên kia là cũng có có hào rất hầu rất nhiều đó mà bên kia hầu rất nhiều luôn á thì mình hôm nay mình định đi về thì nó lại thì ừ, mình thấy phát hiện đàn cá ở đây đàn cá rất là cả tỷ con đó nó kéo nhiều lắm cái này à, mọi người à, quăng cái lưới xuống là cho hốt hốt luôn hả cái gì nhỉ con cò kia con đầu kia con cò kia đang me me mấy con cá này con cò kia đang me nó me để bắt á mà thấy nó phát hiện đó nó bay nó bay, nó bay nó mèo đây cò này nó là đứng lên đây để nó thấy để nó bay nó xà xuống này mọi người xem con này nó làm làm cho chồng gì nó xà xuống đi chứ xuống nhiều vậy mà không bắt được con nào à. nhiều con này mà không bắt được con nào luôn rồi à? thôi xua luôn á nó xà xà xà rồi xà bụp dính trưởng được cái gì không u thất bại yếu quá yếu quá bay chỗ khác rồi yếu gì chứ nguyên một đàn vậy mà bắt không được con nào luôn thua luôn này quay tiếp này cò gì yếu siêu rồi à? đó hình như mình thấy trời nó sáng sáng rồi đó đây. đó mọi người thấy không à, rất là đều nhiều luôn đó bây giờ bây giờ nó trời nó sáng rồi nè mọi người ờ, coi thử coi đoán được ừ, cá gì rồi cá nó màu nó được cá nục cá nục thì chắc không phải đâu đây là biển mọi người nên mọi người xem thử coi người đó thử coi cá gì chứ mình là thua rồi đó mình nhìn mắt còn thường ở đây mà mình cũng không biết nữa mình không rành á cá nó nhảy nhảy nhảy nhảy tóc tóc đó nhảy còn nhảy có lẽ là chắc còn cá con quá cá con nó nên nó nó vô cái phần bờ nè con cò kia lại xuất hiện nữa rồi đó giờ làm ăn được cái gì không để coi mình coi thử coi nó làm ăn được cái gì không đường này mà thua luôn á tại bên bên kia bên phía này nó nó đang me bên này nó bên này cũng nhiều lắm mà nó, nó, đang hướng về đó giờ mình me không được thì thua luôn á đóng nhiều bắt được con nào hết đó xài xuống đi phải xuống đi chứ bên kia vẫn bên kia còn cũng cũng có một đàn bên này bên này cũng thêm một đàn nữa bữa trước mình có tới đây nhưng mà bữa đó thì cá ít với lại giờ nó ấm ấm đỡ hơn tí á nên ờ, cũng nhiều sao nó vẫn chưa đi bắt cá nha còn nó yếu chưa ờ, ba bên kia nhảy nhảy nhóc cái này nó đi hết rồi mình qua đây coi mình qua đây qua coi chắc nó, nó, nó bơi qua đây hết rồi này còn cũng ít đây, nữa nè mọi người đó ngóc ngóc ngóc đầu lên nè mà không thêm kiến thức à, eo hẹp nên không biết có cái gì hết bò kia nó nó, nó, nó đang me gì ta cá nhiều hay là nó bị ướt á hồi nãy nó nhảy xuống nó bị ướt tí ở dưới bụng kìa nên nó chưa làm ăn gì được nữa rồi trời ơi mọi người xem ống ống nhỏ lại đi coi kìa ui trời nó kín cái màn hình máy quay luôn á thiệt ui quá trời coi chứ quá trời cá luôn mọi người đó một vệt đen thui cho cái góc này nó, nó, nó, nó, nó đang bơi đây bơi sát lại với vùng mình rồi đấy đấy giờ thấy rõ đấy mọi người mọi người xem thấy rõ rồi thấy rõ rồi wow, wow rất nhiều luôn rất nhiều bên kia có con sứa con sứa đang à, hình như con sứa này chết rồi đang bắt vẽ trên những cái sợi dây rồi còn đàn cá thì nói chung là rất rất rất nhiều luôn cá gì mình đem về ăn thì thôi nhé bắt chắc người ta chửi quá Nhật Bản này lạ lắm Sakana ôi nè Goodbye nè Cô đây Nam e na nè Nam e wa nè Kore ボラこの辺ではボラボラっていうんだけどボラの小さいもっとすごく大きくなるああそうかボラボラボラあ、うん、ボラね、うん、おおそう今小さいね小さいああおまた大きいよ、うん、これぐらいなんでああそうそう すごいねまだあのこここら辺おる時は小さくてあああああvà kêu ở chỗ này nó nó, nó còn nhỏ nè nó lớn sẽ nó ra biển lớn arigato nhé bye bye mình mình còn không lớn Hồi bà bà nói là con này là bora hả hồi nãy mình mình nghe quên, quên mất tiêu là bô, con này cá này gọi là bora về mình tra thử coi là cá gì đây à, bà kêu là chỗ này là cá nhỏ đó cá nhỏ còn cá con á sau khi nào lớn lên là nó bà kêu dài bao nhiêu dài chắc 40 á hồi nãy bà đưa cái tay mình coi chắc 40 40 cm ha 40 60 gì á kinh khủng luôn bây giờ mình mình về thôi con cò kia nó không làm ăn gì được hết á nó cứ đứng rồi nó rỉ rong bị ướt lông rồi bây giờ mình về nghe cảm ơn mọi người xem video và à, nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình nha và đừng quên bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha tạm biệt còn cá nhiều lắm mà thôi về luôn bye bye oh, staring at you so i'm crazy won't you bend that back for me we won't stop. Got your feet both locked. You get to.